chữ H không có chữ H nào chữ C có một chữ C chữ S chiến thắng chúng ta đã đoán ra từ CSS Angola Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã đến với kênh Angola quá nhanh à, Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo game Hangman với Angular Framework. Đầu tiên chúng ta sẽ có lệnh để tạo mới project có tên là Hangman. No. Enter. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Như vậy là hệ thống đã gen xong bộ dây cho chúng ta. Chúng ta sẽ cùng CD vào trong. Chạy bộ dây lên. gì Sơ. Chữ chữ open. Trong khi đợi bộ dây build, chúng ta sẽ mở game Hangman ở Visual Studio Code để tiến hành code. đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành cấu hình trong file app.component.ts Vậy là project của chúng ta đã build xong và đây là cấu hình giao diện mặc định. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ tiến hành à, khai báo một mảng Word. Đây là các mảng, các từ khóa chúng ta sẽ đoán và chúng ta sẽ cho hệ thống random một trong các thứ này tiếp đến chúng ta sẽ khai báo một biến select tuyệt quất kiểu là string game state kiểu là string get letter là một mảng string remain get số lần đoán còn lại sẽ mặc định là 6 và alphabet chúng ta sẽ cho người dùng chỉ đoán các chữ cái tiếng Anh thôi. Tiếp đến, chúng ta sẽ khởi tạo constructor. select Selected word của chúng ta sẽ bằng random nhân với à, độ, độ dài của word. Sau đấy chúng ta sẽ khởi tạo game state bằng play đang chơi tiếp đến chúng ta sẽ viết hàm get letter tham số truyền vào là một string nếu chữ cái đã được đoán trước đó thì không làm gì cả if this get letter include letter thì return nếu chữ cái chưa được đoán thì đã thì chúng ta sẽ thêm vào danh sách đã đoán gist.getLetter.bootLetter Nếu chữ cái có trong từ khóa này thì chúng ta sẽ so sánh tiếp nếu is the word getted thì chuyển trạng thái game sang won đã thắng còn nếu không nếu chữ cái không có từ khóa thì chúng ta sẽ trừ remaining gets đi một trừ trừ đấy. Nếu số lần đoán còn lại là không thì chúng ta sẽ kết thúc trò chơi. If this chấm remaining guess bằng bằng bằng không thì game state bằng load tiếp đến chúng ta sẽ định nghĩa hàm is word has chúng ta sẽ duyệt mạng trong tất cả các ờ, selected word nếu mà cái chữ cái của chúng ta nằm trong từ cần đoán à, không nằm trong từ cần đoán thì sẽ return fail còn lại thì return true tiếp đến và cũng là hàm cuối cùng chúng ta cần khai báo đây là hàm restart game chọn từ khóa mới chúng ta sẽ random lại từ khóa của chúng ta và chúng ta sẽ thiết lập lại trạng thái trò chơi mới this game state bằng play chúng ta sẽ xóa mảng guest letter của chúng ta và chuyển remaining guesses về 6 chúng ta sẽ được đoán lại 6 lần nữa như vậy là chúng ta đã viết xong phần backend cho game Hangman. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh sửa giao diện. Chúng ta sẽ xóa bỏ code cũ đi và bắt đầu thêm những dòng HTML mới chúng ta. Đầu tiên thì chúng ta sẽ khai báo deep class bằng container. Các class này thì sẽ sử dụng để dùng bootstrap tiếp đến thì chúng ta sẽ để h1 tr game là hangman game tiếp đến chúng ta sẽ khai báo một thẻ p class bằng description chúng ta sẽ viết tiêu đề hãy thử đoán từ khóa ẩn và bạn có 6 cơ hội để đoán tiếp đến chúng ta sẽ khai báo một deep class bằng hang men và chúng ta sẽ truyền ảnh của chúng ta ảnh của chúng ta sẽ lấy từ folder asset image và chúng ta sẽ truyền biến remaining get của chúng ta vào thì nữa chúng ta sẽ tìm kiếm ảnh trên mạng và cho vào folder này chúng ta sẽ cần khoảng 7 ảnh đánh số từ 0 ờ, đến 6 ứng với ờ, số lần ờ, đoán còn lại của chúng ta. Nếu đoán sai thì remaining guess sẽ giảm đi một và chúng ta sẽ đổi ảnh. Tiếp đến là một thẻ P và thẻ span bên trong. Chúng ta sẽ duyệt tất cả các chữ cái trong ờ, selected word nếu mà chữ cái của chúng ta ở trong guest master thì chúng ta sẽ hiện ra không thì chúng ta sẽ hiện nốt uh, gạch dưới tiếp đến là thẻ p guest letter guest letter chúng ta cũng duyệt tất cả các phần tử trong guest letter và hiển thị ra cuối cùng là keypad chúng ta sẽ hiển thị ra tất cả các từ khóa mà người dùng có thể nhập và chúng ta sẽ disable những ờ, ký tự nào đã đoán rồi Đây, chúng ta sẽ duyệt tất cả các chữ cái trong alphabet và gán sự kiện get letter vào sự kiện click và chúng ta sẽ cho disable nếu game state khác play hoặc get letter include letter và chúng ta sẽ in ra tất cả các chữ cái ở trong alphabet trong bảng chữ cái tiếng Anh cuối cùng chúng ta sẽ để một thẻ P kết quả chúng ta sẽ hiện thẻ P nếu game state khác đang chơi và chúng ta sẽ hiển thị game state nếu game state bằng won thì sẽ hiển thị win còn không thì sẽ hiển thị là lose và thêm dấu chấm than đằng sau cùng và chúng ta sẽ hiển thị ra từ cận đoán chúng ta sẽ thêm một button reset game để người dùng có thể reset game và đặt tên là play game cùng chúng ta sẽ đóng thẻ p cuối và đóng thẻ edit chúng ta hãy cùng xem kết quả đây hang game của chúng ta đây chúng ta sẽ cùng đoán các bạn thấy là ảnh của chúng ta chưa có nên nó sẽ như thế này tôi sẽ thử đoán có một từ c đoán từ s có một từ s CS mà không có gì ở giữa. JavaScript như vậy là chúng ta đã đoán xong rồi mà không biết từ khóa là gì Bây giờ chúng ta sẽ vào Google và download ảnh. Chúng ta sẽ có từ khóa là download image hangman. Đây, chúng ta sẽ vào trang đầu tiên. Đây là có ảnh của hangman. Chúng ta sẽ download về. Donate không euro, download. Chúng ta sẽ lưu vào trong project của chúng ta. cho đến thì chúng ta sẽ mở trong thư mục exact here đây là exact trong đây luôn rồi đây sau ảnh của chúng ta cần đây nhưng chúng ta cần phải đặt vào trong suộc asset image chúng ta sẽ thêm một folder mới tên là images và chúng ta sẽ lưu ảnh vào đây chúng ta sẽ cùng view icon select icon các bạn các bạn các bạn có thể thấy là chúng ta muốn cái người treo cổ cái này của chúng ta sẽ phải là không không là đã bị treo cổ đấy à chúng ta chúng ta sẽ chỉ cần là sau ảnh thôi nó sẽ bớt những ảnh không cần thiết đây anh Rồi, chúng ta sẽ cùng à, đổi tên lại cái này của chúng ta không thì cái này sẽ là 6 này này là 5 này chúng ta sẽ là 4 này của chúng ta sẽ là 3 này sẽ là hai cái này sẽ là một chúng ta sẽ cùng đặt tay lại đây sẽ là không không hai bốn năm sáu sau của chúng ta đang hơi sai một tí rồi ok như vậy là chúng ta đã inbox ảnh thành công và chúng ta sẽ cùng quay lại project của chúng ta chúng ta sẽ nhấn vào play again đây hang man của chúng ta đây play again play again không hoạt động rồi chúng ta sẽ cùng truy cập lại đây chúng ta sẽ cùng đoán a à, không có từ a nào đấy các bạn thấy người treo cổ chúng ta bắt đầu hiện ra chữ h không có chữ h nào chữ c có một chữ c chữ s chiến thắng chúng ta đã đoán ra từ CSS và người chúng ta chơi đeo cổ chúng ta cũng chơi lại lần này chúng ta sẽ cố tình thua và hàm play game của chúng ta đang ờ, gặp một chút vấn đề ok chúng ta sẽ cùng chơi lại đây